Các em thân mến, hôm nay cô trò chúng ta lại được gặp nhau và tiếp tục nghiên cứu cái chủ đề thứ tư đó là tính chất của giải tỉ số bằng nhau thì hôm trước cô đã cho các em làm một số dạng bài về tính có sử dụng tính chất giải số bằng nhau nhưng mà cái dạng bài đã nâng cao hơn rồi đúng không nào hôm nay chúng ta tiếp tục chủ đề đó với những bài phức tạp hơn phức tạp hơn một chút xíu nữa đấy chúng ta đã học được những bài cơ bản rồi thì chúng ta phải cố gắng làm được những bài hơi khó nhá dần dần thì chúng ta sẽ thành những người học toán rất là tốt đấy. chúng ta chú ý vào đề bài 1 là đề bài tìm abc biết a trên bằng b trên 3 bằng c trên 4 và a bình trừ b bình cộng 2 c bình bằng 108 đấy thì tương tự đối với đề bài của b cũng vậy chúng ta thấy rằng là bài này nó khác ở bài học trước ở chỗ nào đấy, và nó giống ở chỗ nào trước hết về giống chúng ta thấy rằng là trong biểu thức đề bài cho chúng ta cũng có bình phương hôm trước cô này cũng đã dạy đúng không nhỉ nó khác ở chỗ nào khác ở đây là tìm ba thành phần abc còn hôm trước chúng ta chỉ tìm có hai quả chúng ta chỉ có hai tỷ số bằng nhau thôi hôm nay cô đã ra tới ba tỷ số bằng nhau thì cách làm đối với những bài ba tỷ số bằng nhau và có cái bình phương này như thế nào thì chúng ta cũng làm hoàn toàn tương tự đối với cái dạng bài trước chỉ khác chúng ta vận dụng cho ba tỷ số đấy về suy nghĩ cái dạng bài mà chúng ta muốn sử dụng tính chất giải tỷ số bằng nhau thì chúng ta phải nghĩ ra hướng là ở đây là a trên 2 bằng b trên 3 bằng c trên 4 nhưng đề bài lại cho bình trừ b bình cộng hai suy bình bằng 108. Do đó muốn sử dụng giải bình số bằng nhau thì phải xuất hiện a bình phải xuất hiện b bình và phải xuất hiện c bình phải không nào đấy vậy thì muốn xuất hiện a bình hay là b bình hay c bình thì lại phải nhớ lại cái tính chất hôm trước cô vừa cho ghi đó là gì a mà bằng b thì suy ra a bình sẽ bằng b bình đấy thì tương tự như vậy chúng ta sẽ sử dụng cho cô a kem nhé đấy, mình chúng ta trình bày cô a à ta có a trên 2 bằng b trên 3 bằng c trên 4 sử dụng tính chất a bằng b thì a bình phương bằng b bình phương chúng ta suy ra a trên 2 tất cả bình phương bằng b trên 3 tất cả bình phương bằng c trên 4 tất cả bình phương Đấy. bây giờ chúng ta sẽ tính toán ra để đưa cho chúng ta một dãy các tỉ số bằng nhau mới đó là gì a trên 2 tất cả bình phương bằng cái gì các em à sẽ bằng a bình trên hai bình là 4 phải không nào bằng b trên 3 tất cả bình phương là bằng b bình phương trên 9 bằng c trên 4 tất cả bình phương là bằng c bình phương trên 16 Đây Đến đây chúng ta có một dãy các tỉ số bằng nhau Và cái chúng ta cần là gì? Là A bình, B bình và C bình bây giờ đã có rồi đúng không bây giờ chúng ta vui mừng chưa à chắc là nhiều bạn đã cảm thấy rất là vui mừng thoải mái rồi đến đây thì em hoàn toàn làm được rồi cô không phải đợi em không phải đợi cô giảng nữa phải không nào đấy còn bạn nào mà chưa hiểu lắm về cái dãy tỷ số bằng nhau thì chúng ta lại tiếp tục theo dõi thật kỹ ở trên bảng các em nhé đấy. bây giờ sử dụng tính chất giải tỷ số bằng nhau chúng ta suy ra a bình trên 4 bằng b bình trên 9 bằng C bình trên 16 bằng các em nhìn cho cô cái đề bài A bình trừ B bình cộng 2C bình Em viết cho cô là A bình trừ B bình cộng 2C bình Đấy cứ mạnh dạn viết cái đề bài ở dưới bây giờ ta xử lý là Đây A bình thế đây là 4, cô viết 4 Trừ B bình thế đây là trừ 9 Đúng không? Cộng 2C bình là 2 nhân 16 Được chưa các em? Đấy, à, bây giờ chúng ta tính nào Đề bài ở trong chân tử bằng 108 ở dưới mẫu em tính cho cô nhá 4 và trừ 9 là bằng âm 5 phải không nhỉ? Âm 5 mà cộng với 2 nhân 16, 2 nhân 16 là 32. Đấy, như vậy âm 5 cộng với 32 thì kết quả bằng 27. Bằng 27. Bây giờ các em lấy 108 chia cho 27. Đấy. Các em lấy 108 chia cho 27 nào. 108 chia cho 27. Đấy chúng ta xem là được 4 lần phải không 4 nhân 7 28 cái 8 như 2 42 là 8 như 2 là 10 đấy vừa vừa như vậy 108 chia 27 bằng 4 bằng 4 đây bây giờ chúng ta tiếp tục từng phần một để tìm ra A, B và và C em nhé đấy do đó ta nghĩ ra bằng bằng 4 do đó A bình phương trên 4 bằng 4 A bình phương trên 4 bằng 4 thì suy ra A bình phương bằng 4 nhân 4 là 16 Suy ra A bình phương bằng 16 A bình phương bằng 16 thì ta suy ra A bằng mấy? Bằng cộng trừ 4 Có hai giá trị bình phương bằng 16 Đấy Trường hợp thứ hai B bình phương trên 9 bằng 4 Suy ra B bình phương bằng 4 nhân 9 B bình phương bằng 4 nhân 9 là 36 đúng không nào? Mà B bình phương bằng 36 vậy thì B bằng bao nhiêu? Các em nhận được chưa? Như vậy B sẽ bằng cộng trừ 6 bởi vì cộng trừ 6 bình phương là bằng 36 phải không? Tương tự C bình phương trên 16 bằng 4. Suy ra C bình phương bằng 4 nhân 16. 4 nhân 16 là bằng mấy em? 4 nhân 6 là 24, 4 nhớ 2 này, 4 nhân 1 là 4 nhân 2 là 6, 64 phải không? Như vậy mấy bình phương thì bằng 64? À chính là 8 cho nên là C sẽ bằng cộng trừ 8. Đấy. Thì đến đây chúng ta thấy rằng là A thì có hai giá trị là cộng trừ 4, B cũng có hai giá trị là cộng trừ 6, C cũng có hai giá trị là cộng trừ 8. Thì giống như hôm trước cô đã hướng dẫn các em nhận xét. Ta ra kết quả này bởi vì chúng ta đang tìm a b c thỏa mãn A bình trên 4 bằng B bình trên 9 bằng C bình trên 16 chứ không phải là ta tìm abc sao cho a trên 2 bằng b trên 3 bằng c trên 4 chúng ta hiểu chưa cho nên có một giá số giá trị ta phải loại đi thì chúng ta loại đi bằng cách nào các em bằng cách chúng ta nhìn này a trên 2 bằng b trên 3 bằng c trên 4 do 2, 3 và 4 này là cùng dấu dương do đó abc của chúng ta sẽ cùng dấu có nghĩa là gì a mà âm thì b cũng phải âm và c cũng phải âm đấy còn a mà dương thì b cũng dương và c cũng dương do đó chúng ta sẽ lựa chọn các kết quả ABC dựa vào kết quả chúng ta tìm ra Đấy, các em hiểu chưa nào Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đánh luật nha vì sao vì là A trên 2 bằng B trên 3 bằng C trên 4 nên A, B, C sẽ cùng dấu Đấy, do A, B, C cùng dấu cho nên chúng ta sẽ có kết luận là à do vậy thì là một bộ ba số gồm có các bộ sau số thứ nhất là a bằng 4 thì b chỉ có nhận bằng mấy thôi bằng 6 c chỉ nhận bằng mấy thôi các em à bằng 8 thì nó mới cùng dấu được phải không nào bộ thứ hai là nếu a bằng âm 4 thì bắt buộc chúng ta lưu ý đa số các bạn là cứ đến đây rồi là kết luận là vậy kết luận như này vậy a bằng cộng trừ 4 b bằng cộng trừ 6 c bằng cộng trừ 8 như vậy làm bài như vậy là các bạn làm là chưa đúng đấy là sẽ bị mất điểm rất là nhiều chúng ta chỉ được điểm đến đây thôi còn cái đoạn sau chúng ta không được điểm nữa tại chúng ta phải lưu ý cái bài bài này là phải làm như vậy nhá cách thứ hai là chúng ta không phải nhận xét thì giống như hôm trước cô hướng dẫn các em chúng ta làm một cách bạch ca Đấy. cái cách đó thì chúng ta không phải nhận xét gì hết nhưng cái cách đó chúng ta chỉ sử dụng tính chất của tỷ lệ thức mà chúng ta không sử dụng tính chất của dãy bằng nhau cô nhắc lại nếu ờ, hôm sau hôm trước cô dạy rồi nhưng em quên mất đi cô hướng dẫn lại cách làm bài mà chúng ta đặt ca nhá cô a cách hai đặt k chúng ta sử dụng cho ba tỉ số cũng tương tự như sử dụng cho hai tỉ số chúng ta giả sử hay là chúng ta ghi là đặt cái giá trị của dãy a trên 2 bằng b trên 3 bằng c trên 4 bằng k bằng cái giá trị k ai không thích k thì đặt là là à, t là m là n là đều được nhá chứ không có phải là thấy cô đặt k là cứ phải đặt k không nhá như vậy a trên 2 bằng b trên 4 bằng à b trên 3 bằng c trên 4 bằng k từ đây ta được a trên 2 bằng k có làm tắt lúc đó được không à khi đó ta làm tắt nha khi đó a bằng mấy k em a trên hai bằng k cô bỏ qua cái này chỉ a trên hai bằng k vậy thì a sẽ bằng hai nhân k được chưa b bằng b trên ba bằng k với b bằng mấy bằng ba nhân k đấy c bằng c trên bốn bằng k với c bằng bốn nhân k đấy như vậy c bằng bốn nhân k từ a thay vào cái đề bài thay đề bài này đấy bây giờ đến lượt là ma, mà nó gì a bình trừ b bình cộng 2c bình bằng 108 đấy vậy từ đây chúng ta suy ra a là mấy a là hai k ta thay đặt đấy em thay a là 2 k bằng nào, sẽ là gì sẽ là hai k tất cả bình trừ đi b bình b lại là 3 k như vậy b bình sẽ là gì sẽ là 3 k tất cả bình cộng với 2 C đỉnh 2 đỉnh Y C đỉnh C là 4K như vậy đây sẽ là 4K tất cả bình phương kết quả bằng 108 Đây bây giờ chúng ta sẽ tính toán thu gọn lại đúng không như vậy 2K bình phương là mấy là 4K bình trừ đi 3K bình 3 bình là 9 là 9K bình cộng với 2 đây là 4 vậy 4K bình là 4 là 16K bình bằng 108 Đấy. Như vậy ở đây chúng ta tính tiếp Suy ra 4 ca bình trừ 9 ca bình Cộng 2 nhân 16 là 32 ca bình bằng 108 4 ca bình trừ 9 ca bình cộng 32 ca bình là bằng 4 trừ 9 cộng 32 là 4 trừ 9 cộng 32 thì cái biết đó là bằng 27 nhân k bình phương bằng 108. Ừ. Đấy. Như vậy k7 k bình phương sẽ bằng 108 chia cho 27. Đúng không? Như vậy k bình phương sẽ bằng mấy các em? à, bằng 4 đấy vậy khi k bình phương bằng 4 thì chúng ta suy ra được k bằng mấy các em k bằng cộng trừ 2 đấy sau đó chúng ta xét hai trường hợp là với k bằng 2 thì ta sẽ có x bằng mấy à a không quên được còn xí đi. ta làm x quen rồi đi à, a a bằng 2 nhân k vậy thì ở đây k bằng 2 vậy a sẽ bằng bằng 4 Còn B thì bằng 3 nhân K Vậy sẽ là 3 nhân 2 bằng 6 Còn C thì lại bằng 4 nhân K Vậy 4 nhân 2 bằng 8 Đấy, vậy chúng ta được kết quả đầu tiên là A bằng 4, B bằng 6, C bằng 8 Thì với K bằng âm 2 Với K bằng âm 2 Chúng ta cũng làm hoàn toàn tương tự Đấy, và chúng ta cũng ra được là A sẽ bằng âm 2 nhân 2 hay là 2 nhân 2 viết 2 trước nhân âm 2 sau thì các em nhìn cho nó quen và sẽ bằng âm 4 đấy và tương tự chúng ta sẽ tính ra được B B của 3 nhân âm 2 là âm 6 tương tự C sẽ bằng 4 nhân âm 2 là âm 8 và chúng ta cũng được kết quả giống y như cách 1 đấy như vậy cô đã trình bày rất là chi tiết cái bài A cách 1 và và cách 2 như vậy chúng ta có hai cách làm đấy. thì các em cảm giác thấy rằng cách nào các em thấy dễ hiểu hơn chúng ta sẽ thuận tiện hơn ta thấy thạo hơn thì mỗi người có một thế mạnh khác nhau đúng không nào thì chúng ta sẽ sử dụng cách đó còn trong quá trình làm bài thi thì đừng có bắt trước cô là cũng phải làm hai cách nhá khi cô dạy thì cô sẽ dạy nhiều cách để các em tư duy suy luận lần sau chúng ta tìm ra cách nào. đấy nhưng khi chúng ta trình bày bài thi thì chúng ta chỉ làm một cách thôi đấy còn trong quá trình học chúng ta có thể làm hai cách đấy là rất là tốt bây giờ chúng ta sẽ làm cái bài b em nhé các em thân mến chúng ta lại trở lại bài b nhá thì trong quá trình ở làm bài a thì cô đã hướng dẫn các em hai cách rồi nhưng quá trình làm thì cô thường cho các bạn học sinh cô là sử dụng cái cách để sử dụng được cái tính chất của giải tỉ số bằng nhau do đó cô b cô sẽ hướng dẫn cách sử dụng tính chất giải số bằng nhau thôi còn cách đặt ca này thì các em sẽ về tự tìm hiểu và tự làm được không ở chúng ta làm bài b nhá như vậy từ a trên 3 bằng b trên 4 bằng C trên 5 thì chúng ta làm xuất hiện A bình, B bình, C bình bằng cách là gì? Là A trên 3 tất cả bình phương bằng B trên 4 tất cả bình phương bằng C trên 5 tất cả bình phương. Đấy, chúng ta biết là vì sao lại phải làm như vậy rồi. Vì làm như vậy thì mới xuất hiện được cái A bình, B bình và C bình để chúng ta sử dụng cái dữ kiện của đề bài. Đấy. Vậy từ đây chúng ta suy ra cái gì? A trên 3 tất cả bình là cái gì? Là A bình trên 9 B trên 4 tất cả bình chính là B bình trên 16 C trên 5 tất cả bình là gì? Là C bình trên 2 à, Như vậy chúng ta đã được một dãy các tỉ số bằng nhau Có chứa A bình, B bình, C bình Và chúng ta rất là thoải mái để sử dụng tính chất dãy số với nhau Dùng cái dữ liệu đề bài này Đúng không nào? Đấy. Vậy thì áp dụng tính chất dãy số bằng nhau cho ba tỉ số này chúng ta sẽ được A bình trên 9 bằng B bình trên 16 bằng C bình trên 25 và bằng kem nhìn thấy cô cái đề bài là 2A bình cộng 2B bình trừ 3C bình trên 2A bình tức là 9 này nhân với 2 2B bình tức là 16 này của nhân với 2 trừ 3C bình tức là 25 này cũng phải à, như vậy tử nhân bao nhiêu thì mẫu phải nhân cái số đó tử cộng thì mẫu cũng phải cộng đấy nhân hai đây nhân hai nhân ba nhân ba tử trừ lên và là trừ và theo đề bài cái này bằng mấy các em bằng âm một trăm đấy ở dưới này bằng mấy em tính nào các cùng với cô tính nha 2 nhân 9 là 18 cộng với 2 nhân 16 là 32 trừ đi 3 nhân 25 là 75 đúng không nào 18 cộng 32 là bằng bao nhiêu 18 này cộng 32 này là bằng 50 trừ 75 50 trừ 75 bằng mấy các em? Nào 50 trừ 75 là bằng âm 25 phải không nào? Đấy, như vậy chúng ta điểm vào đây là âm 25 Đấy. Thế từ âm 100 chia cho âm 25 thì cái dãy đó có giá trị bằng bao nhiêu? Âm 100 chia âm 25 Vậy dãy đó chúng ta nhìn ra xem nó có giá trị bằng bao nhiêu? À, âm chia âm là dương 100 chia 25 là là 4 như vậy dãy đó có giá trị bằng 4 như vậy có nghĩa là gì nghĩa là a bình trên 9 bằng 4 b bình trên 16 bằng 4 và c bình trên 25 bằng 4 từ đó các em sẽ tự tìm ra cho cô a b c đồng thời chúng ta nhận xét là do a trên 3 bằng b trên 4 bằng c trên 5 nên a b c cùng dấu để chúng ta lựa chọn kết quả ABC các em nhé đến đây có làm được không à, chắc chắn là các em đều làm được cả rồi phải không nào đến đây thì hoàn toàn tương tự câu A thứ hai nữa là tương tự câu A các em sẽ thử làm cách thứ hai là một cách đặt ca cho câu B các em nhé đấy chúng ta nhớ công việc cô giao cho các em nữa ạ sau khi kết thúc cái video này em phải làm luôn đi đừng để lúc khác mới làm Đấy. bây giờ cô sẽ chuẩn bị thêm một số bài tập nữa cho các em các em thân mến, đây là bài tập cô chuẩn bị cho các em. Thì các em làm cô A, cô B thì cũng gần tương tự như cái cách làm cô ra, đúng không? Nhàn cô đã hướng dẫn các em. Còn riêng cô C nó hơi lạ hơn một chút, đó là thì câu C là nếu như các em sử dụng tính chất giải số bằng nhau thì các em phải tạo ra A nhân B hoặc là các em làm một cách đặt K đều hoàn thiện được với nào đấy thế các bạn nào mà cảm thấy là chúng ta đang còn tiếp thu được nữa cái dạng này thì các em cố gắng chờ đợi một cái số bài giảng của cô về cái chuyên đề bồi dưỡng sinh giỏi lớp 7 còn bạn nào cảm thấy mình chưa hiểu lắm thì các em hãy xem đi xem lại nhiều lần chúng ta sẽ hiểu được nhé xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài giảng tiếp theo